nói tiếng Việt không hả? Tại vì không nghe ra Ok các bạn ờ, Hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi ăn ờ, gọi là sao Michelin đó tại ờ, Đài Loan, Đài Bắc các bạn Bữa mình ăn xem Michelin bên Thái Lan rồi đúng không? Bây giờ mình sẽ qua bên Đài Bắc, Đài Loan Review cho bạn xem Đây là quán mì khá là nổi tiếng đó tại Đài Bắc rồi các bạn Đặt sao, đặt một sao Michelin Thì theo chân mình thì ngon Quán này mở cửa tới 3 giờ sáng luôn này nó xếp hàng rồi thấy không mình đi bây giờ bây giờ đây không xếp hàng luôn đây xếp hàng đâu có đây là nóc quỳ nóc quỳ trong này các bạn ừ. sao New Zealand đúng không vậy một sao New Zealand đúng cái, cái quán này là một sao New lần ờ. chị em hai tô đây cái này mà cũng được ha mà ngon á này ngon hết hả cái này này này quay cho cho các khán giả coi quay ủng hộ nè đây <laughs> rồi rồi chị tư vấn đi tư vấn đi <laughs> sao cái nào là đặc sản New lần đó chị cái món nào là, là, là ngon nhất ở đây á là một tô là tô lớn luôn 200 này 270 à. Ờ. ok vậy lấy cho em ờ, hai tô đi nhưng mà tô nhỏ tô lớn to lắm nó giống nhau rồi chị cho em con này đi con này đi à vậy cho em à, một con này vậy lấy con lớn đi con này cái loại à, cái này là cái gì quên quên đậu hũ chiên đúng không đúng không này ngon của bên à, quảng mình đúng không còn cái này là gì bắt gì ngón em cái này kiểu như cái dạ dạ dạ cái sách à cái sách này là riêng hả sách này là riêng là trăm rưỡi này là nhân dân tệ mà đúng không chứ phải đô đúng không trên đây tôi <laughs> lâu lâu xin lỗi em em em hay nói tệ quen miệng thôi được hả à, vậy ok tổ này lớn à, cái nào một cái này cái này bây giờ hết rồi à? tư vấn <laughs> vậy cái này hả ở ờ, cái này tay lớn hay cái này các bạn ăn lưỡi ngon ăn thử cái này ăn cái phần nhỏ ăn thử à, một phần của nó có bốn mươi khoai à dạ bốn mươi khoai dạ ok vậy uh, ờ, lấy này đừng có thành con bò còn không cái này còn không này còn không à. chị ờ, cho em thêm dĩa này đi con bò đúng không phê chứ bộ chưa gì buồn ngủ luôn thì qua đây quen giờ giấc đó buồn ngủ quá ok đi lấy trước đi này này đi à à lớn uống gì không lấy à vậy hả trời ơi tính tiền sau đúng không rồi ok cảm ơn chị Đấy, cho đây tư vấn cái thôi đây đây bạn lên lên món nè sao lên nhất trình đó đây là món sandwich chi lình nha các bạn đó bây giờ mình sẽ ăn uh... ủa không có nêm gì luôn hả cái này tư, tư vấn đi cái này là cái gì chị cái đấy này là bò ít thôi ít đúng không cho bò cho không nhưng mà cái này là cái gì đó là cái món bò nó là bò bò nấu mỡ bò đúng không à này mỡ bò đó bạn cái này cái bán này mình mở từ người đàn nó hay ăn nó hay nhiều nó ăn đấy à ngáy mình kêu vừa vừa này là mình chỉ tư vấn mình ăn một tô thôi để hai người bạn thiệt sự là bên kia có bớt à có hả để qua lấy ớt này Thank you. uh, Michelin của người Đại các bạn Đây miếng thử coi Rồi, Trời Miếng phở bò lắm các bạn ạ Thơm ngon lắm. Để, để, để khỏi bao nhiêu, bao nhiêu thịt nha Một miếng nè Hai miếng nè Đó à. đêm rồi cũng no rồi thịt bò là chết rồi rồi tôi ăn cho mày luôn cho nó hoành tráng thôi ồ còn miếng ngon nữa mà ăn miếng ngon này cho cũng mềm thơm ờ thịt bò này ngon thiệt luôn bạn cái nước này nó ninh lắm bạn ăn mà giống như cái nước này thơm thơm của mì tôm á rồi cũng phở bò còn mì thì to dai trục trục khổ mà không biết đậu túi luôn không mà khổ là riêng thôi đây là miếng bắp bò này là máy lửa trên nè ở gân rồi xung quanh đúng không đầu nó non mềm ăn tan luôn không nhận cái món này nó dễ ăn thì các bạn dễ ăn đã lên ngọt tôi bắn rồi dạ ở đây lâu chưa lâu chưa em mới mới về Đà Bắc luôn mấy bữa nay đi Đà Trung à dạ, vậy hả dạ. cái biết là cái quán này qua ăn vậy ờ, em sợ trên google hết gần quá à, ờ, cái trời ổng nhiều chuyện với mình à nhiều chuyện với mình Ủa, mà anh ở đâu anh ở khu nào anh ở cách cạn uh, um, ờ, Grand Hotel á biết không em ở cái khu uh, cách đây cái trạm tàu điện gì cái trạm tàu điện gì cách đây có 5 phút mà 5 phút à? Dạ, à? Dạ, phút đi à. qua đây bản gì dạ đi tàu điện xong đi bộ ra đó vậy dạ, ăn chưa ăn chưa thấy ngon không chưa ăn luôn chưa ăn rồi <laughs> nhưng mà nhưng mà chắc luôn nó ngon à tao lên thịt đúng không chụp hình ăn đúng không rồi đòi ăn chụp tại mình đi lần đúng không à, <laughs> đi xuống bữa nay anh vậy hả Ủa, anh đi, đi anh đi lần đầu hay là lần đây lần nâu tiên luôn nè em rồi tới này luôn mà em đi xuống cũng dễ hả lần đầu thôi rồi bây giờ ăn đi em có lo không thì em được tối à đúng có lên có lên trời con tính đây không à, qua đây là đều nổi tiếng trên mạng ờ, cái cái cái, cái quán này nữa bạn công nhận á ờ, quen quen quên này bắt rồi phải, phải, phải ăn cái món này á bốn triệu ngọt quá quán người ta có mì dưa lần là ta ngon rồi bạn không mình không không không không đủ gọi là khả năng hoặc là tư cách để nhận xét ngon hay dở đâu thật sự là, là nó nó đã ngon rồi cái tốc độ bán rất là nhanh mà nghĩa là bữa mình ăn bên thái lan á mình ăn cái cái cái quán mà mình new lần á mình ăn hết 2 tiếng bên này là mình gọi món xong lên liền luôn rất là nhanh ừ, ừ là mời lắm luôn mình ăn hết không thấy ai hấp dẫn hơn hết review nổi rồi thì sự tôi, tôi no quá tôi qua đài bắc tôi ăn không ăn mặt mặt luôn á đài loan nó nhiều chợ đêm lắm nó nhiều trà sữa nó có nhiều đồ ăn cực kỳ luôn tôi ăn dọc mà mặt u luôn khuya rồi vẫn ngồi review cho ăn thêm á mười rưỡi mười một giờ biểu cho mà không mập biết hồi thành con heo sau lưng mình là cái chợ đêm ở tại ờ, Đài Bắc nữa bạn đó mọi ừ, người thấy đông không đèn lồng đèn đồ đó đó dẫn ông vô coi trong đó bán gì ăn là review cho ông xem đông quá đông chỗ nào cũng Đài Bắc vẫn đông á rồi Tại vì không nghe ra Ăn à, cái chuột của hành không? Sao biết là ai hả? Em không biết cái chuột của hành Cái lỗi bây giờ không nghe ra Bây giờ mau nói tiếng Việt với đúng không? Trời ơi Sao đâu chú ba đứa nghe Bà đã bắt qua nó lại tiếng Việt Thằng tên biết tiếng chữ rồi vậy <laughs> Thôi cảm ơn Để ờ, chơi chơi vui 好。